Hello anh em nhé, chào mừng anh em quay trở lại với ca bóng đá. À, ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em hai trận đấu, một trận đấu của uh, giải Ý và một trận đấu của ngoại hạng Anh. Thì uh, trận đấu giữa Chelsea và Crystal Palace thì sẽ diễn ra vào lúc 9 giờ tối ngày hôm nay. Cũng uh, còn uh, mấy chục phút nữa thôi thì sẽ diễn ra, cũng như là trận đấu giữa Inter Milan và AS e Roma sẽ diễn ra vào lúc 11 giờ đêm nay anh em nhé. À, trước khi đi với đến phần nhận định của mình thì à, anh em chúng ta cũng à, chúc mừng tất cả những anh em trong nhóm cái đã cũng như là những anh em ở trên kênh. Thì à, một cuối tuần cũng khá là rực rỡ khi mà anh em chúng ta vừa mới chiến thắng cái mã kèo đấy là trận đấu giữa Arsenal và Tottenham. Chúng ta chiến thắng cái mã kèo tài 275 anh em. Trận đấu đã kết thúc với tỷ số đấy là 3-1 dành à, nghiêng về à, Arsenal. Và ở trong nhóm thì tất nhiên rồi, mình cũng sẽ đẩy kèo cho anh em thôi. Đây. À, À, ngày hôm nay thì cũng có rất khá là nhiều những anh em nhắn tin để uh, có thể xin vào nhóm. Tuy nhiên thì mình cũng nói đấy là vào nhóm thì cũng phải đạt được những cái điều kiện uh, mà mình đưa ra thì anh em ăn vào nhóm được nhá. Chứ không phải là anh em cứ bảo là nhóm đâu. Nhóm đã free thôi. Đấy, anh em cũng không mất phí cũng như lộc lá gì cả. Chiều ngày hôm nay thì mình cũng đã lên cho anh em một trận cỏ. Đấy là trận đấu giữa Gamba Osaka này và Kashiwa. Thì trận đấu này anh em chúng ta đã hút full kèo à, mã kèo quay cũng như là mã kèo xỉu 2.5 đó tiếp đến trận đấu Arsenal thì anh em chúng ta cũng tất nhiên là bú được cái tài 275 và cái mã góc nữa à, mã chốc góc thì anh em chúng ta thua khi mà Tottenham thật sự mà nói là lép vế hoàn toàn trước Arsenal thì hai cái mã kèo này chúng ta hòa chúng ta chỉ ăn được mỗi cái mã kèo đấy là tài 275 đó và mới tiếp đây thì à, các bet thủ trong nhóm của mình cũng đẩy cho anh em một trận đấu đấy là giữa Napoli và À, Torino, Napoli chấp 0.75 cũng như là tài 2.5. Hiện tại thì Napoli đã à, ghi được hai bàn vào lưới Torino rồi. Cũng như là cái kèo xỉu góc 9.5. Đấy, này. Đây, kèo của anh em chúng tôi lên. Đấy, Napoli chấp 0.75, tài 2.5 cũng như là xỉu 0.75. Hiện tại thì tất cả ba cái mã kèo này đều đang ăn. Đó. À, tài 2.5 thì còn một quả nữa thôi thì là ăn. Còn xỉu góc cũng như là kèo chấp thì hiện tại đang ăn rồi đó thì một lần nữa chúc mừng tất cả những anh em một buổi tối ở trong nhóm cực kỳ rực rỡ với những cái mã kèo mà anh em bet thủ chúng tôi đưa lên nhá à, đến với trận đấu à, cũng là tâm điểm của vòng này à, chắc chắn là hấp dẫn hơn trận đấu của Arsenal và Tottenham rồi trận đấu vào ngày mai anh em ngày mùng 2 tháng 10 trận đấu vào lúc 8 giờ trận đấu derby thành Manchester giữa Manchester City và Manchester United Hiện tại kèo handicap đang là Manchester City chấp MU với cái mã kèo là 1.5. 1.5 khi Manchester City được thi đấu trên sân nhà Etihad. À, mình nghĩ rằng đây là một mức kèo khá là cao ở thời điểm hiện tại. À, lý do vì sao? Man City thì họ vẫn đang à, cày ải ở rất nhiều những cái à, giải đấu đúng không? Rất nhiều những giải đấu, à, phong độ thì cũng gọi là ok. Đấy, phong độ thì từ đầu giải đến bây giờ cũng chưa thua trận nào. Tuy nhiên thì với MU ấy, MU thì họ đang dần dần lấy lại được vị thế của mình khi mà ở giải quốc nội họ đã có một đường uh, thẳng chiến thắng anh em 4 chiến thắng liên tiếp ở những cái vòng vừa qua và chiến thắng đổi nổi bật nhất đấy là chiến thắng giữa đội bóng đang xếp đầu bảng thế hạng Arsenal với tỷ số là 3-1 này. Đấy, đây sẽ là một trong những cái lý do cũng như là Ờ, anh em MU uh, ờ, trong cái trận đấu giữa Manchester City và Manchester United này có thể ra khỏi ham. Đó. Sau những gì mà fan MU đã phải chịu đựng ở thời gian qua. Điểm qua một chút về cái đội hình nhá. Uh, Manchester City tiếp đón uh, MU với sơ đồ chiến thuật đấy là 433. Uh, vẫn là bộ ba tấn công Erling Haaland này, uh, có Jack Willis không phải là Phil Foden nữa, Phil Foden đã chuyển sang bên cánh bên này. Và trận đấu này thì Real Madrid không được xuất phát ngay từ đầu. Và đây cũng chỉ là đội hình dự kiến thôi anh em nhé. À, bộ ba tiền vệ à, hỗ trợ tấn công. Đấy là phía bên cánh hành lang cánh trái sẽ là Bernardo Silva. À, cánh còn lại sẽ là Kevin De Bruyne và trung tâm hàng tiền vệ sẽ là Rodri. À, 4 hậu vệ trong trận đấu này của Man City sẽ là Juan Cancelo, ở à, trung vệ sẽ là Ruben Dias cũng như là Enkanji và bên cánh bên lại là sự trở lại của Kawaka thủ môn thì vẫn sẽ là Ederson thôi. Còn về bên phía của MU, họ lên làm khách trên sân của Manchester City, tất nhiên rồi họ sẽ không thể nào mà đưa ra một cái đội hình tấn công được. Tuy nhiên thì đội hình này đang là một đội hình thiên về hướng là phòng ngự phản công cũng như là tập trung về phía khu vực giữa sân và hỗ trợ cho hàng phòng ngự nhiều hơn. Đấy là tiền đạo cắm thì vẫn là Marcus thôi. Sơ đồ tuyến thuật uh, 4-2-3-1. 3 tiền vệ uh, hỗ trợ tấn công cho Marcus Rashford đấy là Anthony, Bruno Fernandes và Jadon Sancho. Uh, cặp đôi trung vệ, uh, cặp đôi uh, tiền vệ trung tâm trong trận đấu này sẽ là McTominay và Eriksen. Um. Ừ. McTominay lại được uh, Erik ten Hag trọng dụng trong một trận đấu khá là quan trọng thế này. Uh, rồi uh, nói về uh, phía bốn hậu vệ đi. Chúng ta lại thấy được sự xuất hiện trở lại của cặp đôi uh, đã đưa Manchester United đến 4 chiến thắng uh, liên tiếp đấy là Rafael Nadal cũng uh, Rafael Varane cũng như là Lisandro Martinez à, cặp đôi trung vệ sẽ thay thế cho Harry Maguire và Lindelof và tất nhiên rồi hai bên cánh thì vẫn sẽ là Diego Dalot đang có phong độ rất cao cũng như là Malaysia à, Diego Dalot vừa mới phục vụ uh, đội tuyển quốc gia ở giải Nations League và anh cũng đã có một bàn thắng cho đội tuyển quốc gia trong ờ, những trận đấu vừa qua rồi. Cũng đang có một phong độ rất là tốt anh em. Xét một chút về ờ, hiện tại cái kèo đấy là tổng bàn thắng cả trận anh em nhé. Hiện tại đang là 2.75. À, ờ, một mức kèo cũng giống như trận Arsenal thôi. À, tuy nhiên thì trận đấu này thì mình nghĩ rằng lại là một vấn đề khác khi mà chắc chắn rằng là Erik ten Hag sẽ cho MU chơi một lối chơi thực dụng cũng như là phòng ngự ngay từ đầu với một hàng công cũng như là một đội bóng mà hiện đánh giá hiện tại là mạnh nhất đấy mạnh nhất anh em nhé mạnh nhất ngoại hạng Anh thời điểm hiện tại rồi đúng không à, tuy nhiên thì vẫn đó đấy là sự thiếu hụt về uh, lực lượng uh, ờ, MU uh, những trận đấu vừa qua họ đang thiếu vắng khá là nhiều cầu thủ khi mà bị dính chấn thương cũng như là kể cả Man City cũng vậy. Tuy nhiên thì Man City thì mình vẫn đánh giá đội hình có sự chuyên sâu cũng như là ngay cả trên băng ghế dự bị thì Manchester City chắc chắn là ăn đứt MU luôn. Đấy. À, xét một chút về thứ hạng. Man City đang xếp thứ hai sau trận thua vừa rồi của Tottenham trước Arsenal thì ờ, Tottenham đã bị đẩy xuống vị trí thứ ba rồi và MU thì hiện tại đang xếp thứ năm anh em sau 4 chiến thắng liên tiếp thì họ đã uh, gần như là bước vào một chân vào top 4 <clears throat> tuy nhiên thì trận đấu này họ lại gặp một đối thủ quá là khó chịu cũng như là khó để vượt qua mình nghĩ rằng một trận hòa đối với MU sẽ là mục tiêu của Erik Ten Hag trong thời điểm hiện tại với một Man City như thế này à, vì tất nhiên rồi cả Man City cũng như là MU họ vẫn đang trải Ờ, cũng như là cài ải hai cái uh, cúp gọi là cao nhất thời điểm hiện tại của đối với riêng của hai câu lạc bộ đấy là cúp C1 và cúp C2 đúng không? Tuy nhiên thì ờ, MU thì lại đội hình thì chắc chắn là sẽ không bằng được Manchester City đâu. À, đấy là khẳng định luôn. Đó. Xét một chút về lịch sử thi đấu đi. Lịch sử đối đầu thì Manchester City đang chiếm ưu thế hơn với những năm vừa qua và những gì mà Manchester City và những uh, uh, tỷ phú uh, dầu mỏ đã đầu tư vào Manchester City thì đây cũng là một cái kết quả xứng đáng thôi. Tuy nhiên thì với cái kèo 1.5 này thì mình vẫn không quá là đặt niềm tin quá lớn vào Manchester City đâu. Uh, tuy nhiên với cái kèo uh, 2.75 này <clears throat> kèo 2.75 này thì mình nghĩ rằng đây sẽ là một trận đấu mà cả hai đội chắc chắn rồi sẽ cố gắng ở Manchester City thì sẽ cố gắng giành chiến thắng còn MU ấy với thời điểm hiện tại và những cái gì mà Erik ten Hag đang cho MU thi đấu mình nghĩ thì Erik ten Hag đang đặt mục tiêu là một trận hòa trong trận đấu này đấy một trận hòa anh em nhé đấy vì vậy nên là chúng ta có thể đi cái xỉu trong cái trận đấu này được anh em có thể đi luôn cho tôi cái xỉu hiệp 1 đó thì ờ, tất nhiên rằng hiện tại thì đây vẫn chỉ là đội hình dự kiến cũng như là những cái mã kèo trước trận đấu thôi kèo sẽ nhảy liên tục khi mà trận đấu bắt đầu anh em vì vậy nên là mình cũng ờ, sẽ đầu tư khi nào trận đấu bắt đầu nhá còn đến tận 8 giờ ngày mai cơ rất nhiều thời gian để anh em chúng ta uh, có thể nghiên cứu đấy nhưng mà mình vẫn chốt cho anh em trước một cái kèo là xỉu 7.5 FT và tất nhiên rồi với việc là hai đội bóng thành Manchester đối đầu với nhau rất nhiều những uh, mã kèo như là mã kèo thẻ và mã kèo góc có thể đầu tư trong trận đấu này các bạn đừng có quan trọng về những cái mã kèo chấp nhá cũng như là những cái mã kèo trên dưới <clears throat> vì mình cũng nói rồi khi mà anh em cầm trên trang cầm một cái trang bóng để chơi ấy rất nhiều mã kèo để anh em chúng ta chơi cũng như là kiếm lợi nhuận vì vậy nên là anh em nào muốn đi đường dài cũng như là muốn đầu tư bóng đá có lợi nhuận và chuyên nghiệp thì anh em cứ trực tiếp nhắn tin cho mình còn trên kênh chỉ là những cái kèo tham khảo để anh em chúng ta trao đổi cho nhau thôi đó thời, thời lượng video cũng đến đây thôi mình hẹn gặp anh em vào những video nhận định cũng như là soi kèo tiếp theo